Xin chào các bạn Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cách xuất file phụ đề video trong Premiere Có hai cách để làm điều này Cách thứ nhất là ấn giờ vào số 300 trong bảng phụ đề Chọn Export to RT file hoặc Export to Text file Ở đây tôi khuyến nghị đưa thành RT file vì nó có tích hợp sẵn mốc thời gian Text file cũng tương tự nhưng chuyển đổi tất cả các mốc thời gian lẫn phụ đề thành thông tin chữ ở đây tôi sẽ ví dụ trong mục game tên và ấn lưu và nó sẽ xuất hiện file như thế này tiếp theo giả sử chúng ta xuất thành test file nó sẽ rất thành như thế này ở đây nó sẽ chỉ xuất cho chúng ta những uh, văn bản cách thứ hai đó là vào bảng export bằng cách ấn Ctrl M hoặc vào file chọn export chọn media ở bảng export setting ở format chọn h2 Thế giả à? output à, name Hello. Quan trọng nhất ở đây đó là vào phần caption ở bên dưới Ở mục export option chúng ta có hai lựa chọn Thứ nhất lựa chọn cuối cùng Phụ đề sẽ được hiển thị ngay trong video còn lựa chọn thứ hai đó là tặng một vài khác có riêng biệt với điều bằng cách chọn Red Saika file. đây chúng ta sẽ sử, dụng lựa chọn thứ hai kéo xuống dưới vai format chọn submit có thể thích con này hoặc không sau đó chúng ta ấn export Bella, videoda Give me the map. Trust me. Trust you? Like I did in Santa Coloma? Really? Santa Coloma? Si, Santa Coloma. Con đây là phụ đề là short cùng video. Give me the map. Trust me. Trust you? Like I did in Santa Coloma? Really? Santa Coloma? Si, Santa Coloma! Và đó là hai cách để xuất file cụ thể trong video. Chúc mọi người một ngày tốt lành.